không biết là mình có nên mua một bộ âm thanh livestream không ta phía sau lưng anh kìa đúng người ấy đấy phải không thật rõ khi anh quay lại ôm chặt cô ấy trong lòng em không đứng vững nữa rồi nhìn cả hai bóng sương đời làm lộ Nếu như các bạn muốn trở thành idol livestream giống như Nhi thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một bộ âm thanh livestream thật là hay, thật là chuyên nghiệp nha. Hãy đến Boo Studio nơi có thể biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực với địa chỉ 1358 42 Quang Trung phường 14 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có một chi nhánh nữa đó là 63 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội nha. Nếu như các bạn không thể đến trực tiếp cửa hàng thì có thể truy cập vào fanpage của Bu nha chúc cho tất cả các bạn sẽ thực hiện được đam mê âm nhạc của mình nha